nhận định cho tất cả anh em cái giải La Liga 2 nha anh em đó là giữa thằng à, Mala gặp Levante nha anh em vào lúc 3 giờ ngày 18 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng của La Liga 2 á, thì thằng Levante đang có một cái vị trí thứ hạng rất là tốt trên ờ, cái bảng xếp hạng La Liga 2 nha anh em. Levante đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 55 điểm sau 31 vòng đấu đang cách cái vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng đang bằng điểm nha anh em thì uh, mấy thằng này chỉ uh, cách nhau tầm mấy điểm thôi cơ hội để lên đấu giải La Liga của thằng Levante đang rất là sáng nha anh em còn trong khi đó thằng uh, Malaga đang đứng vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng và có 26 điểm sau 31 vòng đấu thì Malaga đang đứng vị trí đèn đỏ trên bảng xếp hạng và có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ à, tụt xuống đá La Liga 3 nha anh em thì anh em thấy đang cách với cái thằng thứ hạng thứ 18 tới 6 tới 10 điểm lần thì tương lai của thằng Malaga này sẽ là tụt xuống uh, vị trí um, La Liga 3 cản rồi anh em bởi vậy à, trận này được lợi thế cho cái thằng Levante rất là nhiều thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy cái phong độ và cái thành tích gần nhất của thằng Malaga đội chủ nhà thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất Malaga chỉ thắng được một trận trước um, Yaragona nha anh em thì anh em thấy à, trước đó nữa thì um, Malaga đã để thua tới 5 trận và để hòa 4 trận chỉ thắng được đúng một trận còn bên phía Levante thì anh em thấy Levante trong 10 trận gần nhất thì Levante đã thắng tới 5 trận và để chỉ để thua hai trận và để hòa ba trận thì cái phong độ của thằng Levante đang rất là tốt trong cái mùa giải hiện tại và tương lai Levante sẽ à, gắng à, lấy cái thành tích tốt để vươn lên đá La Liga nha, mùa sau nha anh em thì trong mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích chơi trên sân nhà của thằng Malaga thì anh em thấy Malaga chơi trên sân nhà của mình chơi um, trên sân nhà thì Malaga chỉ thắng được đúng một trận thôi còn để thua hai trận và hòa hai trận thì có phong độ chơi trên sân nhà của thằng Malaga anh em thấy Malaga chơi trên sân nhà phòng thủ cũng rất tốt nha anh em tỷ số phải từ cách biệt một bàn không à ít có khi mà cách biệt nhiều còn thành tích chơi trên sân khách của thằng um, Levante thì anh em thấy Levante chơi trên uh, sân khách là anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì Levante thắng một và để hòa hai và để um, thua một trước uh, Huesca anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu của hai đội thì trong cái lịch sử đối đầu của thằng Levante và à, Malaga thì anh em thấy à, trong 4 lần đối đầu thì Levante đã thắng hết hai lần và để thua một lần để hòa một lần. Thì lần gần nhất trong lượt đi của giải La Liga 2 là Levante đã thắng Malaga với cái tỷ số 1-0 trên sân nhà của Levante rồi. Thì đây là lượt về, lượt về thì um, gặp trên sân nhà của Malaga thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em luôn nha thì cái trận này Levante đang chấp với mã kèo là 0.5 tài xỉu 2.5 thì cái trận này anh em không vào vội kèo nha thì à, tại sao mình cho tất cả anh em trận này nằm à, quay thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em luôn nha thì trận này anh em cứ chọn Levante chấp mà kèo là 0.5 nha anh em 0.5 nha thì tài xỉu tài xỉu anh em có thể chờ đội hình ra sân và mình sẽ cập nhật tin nhóm cho tất cả anh em còn hiệp 1 thì mình sẽ chờ có đội hình ra sân luôn nha anh em mình sẽ cập nhật trong nhóm cho tất cả anh em thì tại sao mình cho anh em nằm mã kèo trên trong cái trận này đây, anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng, thằng Levante đang đứng vị trí thứ tư và có 55 điểm. Nếu trận này Levante thắng, Levante sẽ vươn lên cái vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng là 58 điểm, 58 điểm nha anh em, đứng trước uh, Granada. Thì anh em thấy nếu mà Levante thắng trong cái trận này thì Levante sẽ có cái cơ hội đứng lên vị trí thứ ba. Thì anh em cũng biết giải hạng 2 của La Liga này rồi thì hai đội đứng nhất bảng và nhì bảng sẽ trực tiếp lên hạng và cái đội 3 4 5 6 này thì sẽ ba đá với năm nha anh em và 4 đá với 6 lấy ra hai đội thắng, hai đội thắng sẽ gặp nhau và đội nào thắng là sẽ được đi lên hạng trên đá thì sẽ được ba đội lên hạng nha anh em. Thì bởi vậy Levante đang chắc ăn để muốn lấy cái vé đi lên hạng trên đá thì Levante sẽ cần thắng thắng trong những trận gần nhất thì chỉ còn 11 trận nữa thôi anh em 11 trận nữa là sẽ kết thúc um, giải La Liga 2 thì uh, ờ, Levante sẽ quyết tâm lấy cho mình được cái vị trí nhì bảng hoặc là nhất bảng nha anh em thì nó cách nhau tầm 3 điểm mà không có khó khăn với uh, ờ, Levante cho mấy nha anh em thì đó là cái mã kèo mình cho tất cả anh em thì cái trận này nếu mà anh em muốn chơi lợi thế nhất hơn những cái mã kèo mà trên dưới nữa thì anh em cứ vào cái mã tài góc chính cho mình trận này tài góc chính trái thì anh em cứ vào cái mã tài góc chính cho mình trận này ít nhất bèo cũng phải 10 quả hoặc 11 quả góc thì anh em cứ vào cái mã tài góc là nó sẽ tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao còn hơn anh em nằm trên dưới tài xỉu nữa nha